Đưa tay đây nào Mãi bên nhau bạn nha chẳng tầng thế giới này là ta ta Mà chỉ có anh ta mới là sai thôi Oh yeah baby Anh Sim, Sim đang nhảy theo theo lời ca hát trong Free Fire Sim Ủa làm sao để nhảy đó <laughs> Đưa tay đây nào Mãi bên nhau bạn nha Yeah Ủa nhảy được đi đó Nhảy trời đất ơi cái đó chị phải có gọi là chị phải có gọi là kiểu biểu cảm gì mới nhảy được nè như em nè em nhảy video này chị không ừ ừ nó mà làm thế nào để mở chị nhớ chị có mà À, em không biết nữa nhưng mà thôi kệ đi ok và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel khác là karen và mình karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video free fire nữa của mình và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và video subscribe và các bạn đừng quên like vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới trên kênh của mình cũng đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội khác như là facebook cá kênh nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình nha. Và ngày hôm nay mình đã gọi là rủ gọi là hai cô nàng xinh đẹp của Hero Team để à, vào tử chiến và sau đó là sẽ học hỏi mình để xem mình gánh như thế nào các bạn à. Trời ơi, bữa giờ Camui cũng nhắn tin mình quá trời. Camui kêu là à, Kai ơi, sao dạo này chị thấy chị bắn nút quá, em có thể gọi là vô em gánh chị được không? Trời Simi thì cũng không biết à, chơi nữa. À, Cho nên là thôi um xạo cái gì đâu ừ, trời chị đã coi cái clip mà hôm bữa em gánh ti cái minh chưa trời em gánh ti minh lên huyền thoại luôn á nhưng mà cuối cùng là không lên được huyền thoại mà chỉ lên được à, bạc thôi chị ạ Uầy, cào thế <laughs> Ok mọi người ơi, thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với lại gọi là Simi và Camui Sẽ đến với gọi là tử chiến nha anh em Đó, chúng ta sẽ đến với tử chiến Bây giờ, let's go, bắt đầu nào Bởi vì là Simi yeah. Dạ. vẫn chưa có đủ cấp để có thể chơi rank Nên là mình sẽ chơi chế độ đấu thường nha các bạn Mình mình chơi chế độ đấu thường là bởi vì Simi không lên rank Chứ không phải là mình gà đâu nha mọi người À, <clears throat> ừ, ừ, ừ, ừ, chị Tiên em Ừ, tự nhiên, tự mà. Ừ, ờ, nhưng mà vấn đề là Xin cũng đâu có đủ cấp lên đâu, thật mà đúng không Ừ. Ừ, à. đúng rồi. Ok các bạn ơi, thì hôm bữa giờ mình chơi gọi là kiểu giống như là mình đã luyện tay rất là nhiều các bạn à. Cho nên là bây giờ tôi rất là tự tin với khả năng của mình đó chính là khả năng sử dụng one shot các bạn. Ghê không? cái cháu nội chơi nó mượt ghê thật. Rồi ok. Chắc tao tin á. Trời chị phải tin em chứ chị ca muôi rồi mình là chị em với nhau chị vậy đại ok. Rồi cam rồi vô bắn ờ, cho ca biết mặt luôn để chị em ờ, tự hào coi. Ok em luôn. Rồi. Đấy. Rồi ok các bạn. Ô có người có người. Ok, xin cẩn thận xem mà. Đây đây để cai cai lên chơi nó. Trời ơi, phát hiện nó bằng tôi đâu. Trời tôi chạy vòng tôi thấy nó rồi nè. Ờ cái gì đấy Ai bắn mình đấy? Ôi, đồng đội của mình, người anh em. Mày mày mày mày mày mày. Ờ cái nè, cái nè, cái này bắn nó nè. Mày mày mày mày đây, mày một đứa. Mọi người ơi, hỗ trợ mình đấy mọi người ơi. Đây ok. Ui rồi, đồng đội của mình. À, à trời đất ơi, nó bắn mình chết luôn rồi mọi người ơi, chết rồi. Rồi xong luôn. Ơi. Trời ơi. Đây, có chị kêu. Đây, có chị đây. Em đi, em đi rồi. Hai đứa lần nha cô ơi. Hai đứa, hai đứa, hai đứa, hai đứa lần á. trời còn em với chị ấy. Rồi, xong luôn. Ca môi đi luôn. Còn gì đâu mà không Ca môi ơi. Giết lại đi xem, góc em giết được á. Đúng rồi, đúng rồi xem ơi, có lên, có lên. Kìa kìa kìa bên phải, bên phải. Đúng rồi, đúng rồi, nó nó nó nó, nó. đúng rồi. Nó nó giết ca môi rồi. Rồi, rồi rồi. Đúng rồi. Ê, một đứa, một đứa, một đứa, một đứa, một đứa. Tại sao một đứa Một đứa bên trái một đứa bên phải nha Trời ơi, cái này sao chơi hả? Trời ba nha, cho dần ba nha. Trời. Bên trái, bên trái, bên không, trái, bên trái. Đó, đó, thấy bên trái không? Bên trái không? Bên trái. Bên phải có một thằng. Ủa, bên phải hai thằng luôn hả? Vậy. Ba thằng luôn chứ vậy. Rồi sao? Rồi sao? Ô. Nhất được Sao mà nhất được Rồi xong à, luôn Trời ơi Chìm ơi là chìm Rồi mọi người mọi người, mọi người chơi đây Thật ra thì à, nếu mà mọi người không biết thì à, trận hồi nãy là mình chỉ giả vờ mình chết sớm để coi là Simi với amui à, hành động như thế nào thôi Nhưng mà hai, yeah. hai người hành động làm cho em thất vọng quá cho nên là bây giờ em phải chơi đàng hoàng lại nè Gánh hộ vô gánh hộ giúp tôi cái tôi mệt mỏi lắm rồi Đấy thì bây giờ Cam mới vô rồi Cam chơi lại nè hồi Nãy giờ Cam Cam giả vờ thôi Ê không phải không phải nhưng mà Kai ơi, e, Kai có tin cái bạn số 4 là fan mình không? Ờ, bạn số 4 à? Ủa tại sao bạn đó là fan mình? Tại vì lúc nãy bà ấy bật mic bà ấy bảo chị Camui ơi. À, bà ấy có luôn á, mình tắt loa mới tiêu rồi cho nên mình không nghe. Ui, thật luôn á. À, <laughs> cái đậu xanh trời ơi một. Ôi giời ơi, Kai. ơi, xin cứu Kai, xin ơi, cứu Kai, Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ok từ cây hào máu đã coi oh ông cây cây cây cây đùa thôi cây đùa với nó thôi chị cam ơi chị cam ơi em chỉ là à, cái này là do mình ngu cái này là do mình ngu trời ơi xấu quá trời Sim ơi Sim Cái này phải có gọi là bông khói các bạn à, Tôi chưa biết xài bông khói các bạn ơi xấu quá Làm sao làm sao bình tĩnh Lấy đâu ra bông khói Làm gì có bông khói Kìa nó có bông khói một tấm kìa chị Bom keo nhầm Bom keo người ta là bom keo Bom keo Xin lỗi no. Rồi. Một người một Bên phải kìa. Ui rồi đặt bơm keo à. Đằng sau. À đồng đội à, đồng. Tài ơi. Bình tĩnh, chị cứ bình tĩnh. Máu đâu? Hết máu rồi chị. À! Trời ơi là lời ơi Trời ơi là trời Ông oh, cá đông chơi thế này là chết rồi ờ, Mình giả bộ mọi người Mình đang rèn luyện mọi người Mình đang rèn luyện mọi người Tyron gánh Cam mươi và Simi <laughs> Gánh là em gánh là Em gánh mà mọi người bình tĩnh nào Ừ ừ ừ ừ ừ Sim, Sim ơi, Sim kinh tin cay không? Dán này hắn này, dán này chắc chắn hắn luôn Sim tin cay không? Tin tin chứ, tin chứ, tôi tin bà gọi là hai con mắt tôi nha, nó rớt dưới đất rồi, ok Dán này chắc chắn hắn, bình tĩnh thôi Ok Không, chị biết không? Tại vì hồi nãy cái dán hồi nãy là em không có được xài cái súng của mình Bây giờ em mới được xài cái súng của mình nè à. Kèm thấy nó <laughs> Thằng cha này là Bạn đó là fan mình đó Trời nó nhảy Hiểu rồi, hiểu rồi, rồi Ôi rồi Trên nóc, trên nóc nhà, trên nóc nhà các ơi Một người Rồi ok ok Ôi, một xíu thôi Ôi trời ơi, Xiêm chạy đi đâu một mình bên đó vậy Ủa, sao lại đi một mình vậy Không, hồi nãy em sắp nắp được nó rồi Em chạy tới thì nó nó nó nó, giật em Ok, chết luôn. hai, hai người rồi, giết được hai người rồi Cô trong, cô trong, cô trong, cô trong, cô trong ờ quên cú bồ quên cú bồ ba quên quên quên quên quên bồ đâu bồ đâu cú bồ à, bồ đây à ờ, ok ok ok dán này thắng dán ờ, ờ. này thắng mà em bảo dán này thắng sao nữa sao sau ờ, sao sau sao sau đằng ok ok rồi ok một đứa nữa thêm một đứa nữa thôi mày đâu trong nhà nè tao mới chết rồi à, em thấy rồi em thấy rồi em thấy rồi chị cứu bồ đi chị cứu bồ đi ui rồi ơi là rồi mình bị hết máu ơ à, phải trời ơi vẫn thua Vãi Không phải cái thằng này nó không chịu bò vào cái vòng của chị á Làm không cứu được Cay à? Cay ron gánh cả Camui và simi Trời ơi Dán này thắng tên em không? tên không? tên không? Tin thì quá rồi được Nhục quá mọi người ơi Mình nhục Mình nhục quá rồi em sao nhưng mà các bạn thì mình đăng tin nhá à, mình nói vậy cho vui á mình chả biết nữa hồi nãy giờ mà bạn nào mà coi video của mình nãy giờ các bạn sẽ thấy là kỹ năng của mình chơi rất là hay đúng không rồi rồi trước mặt kìa cẩn thận nha một người Thầy đấy thấy chưa em nóc một rồi này đấy headshot luôn đó lại khác này này nóc hai nè nóc hai nè đấy đấy đấy này này này như này như này như này như này đấy đấy ui ôi ôi ôi chị em ơi đấy đấy em nóc hai đứa rồi em giết được hai đứa rồi còn hai đứa kia một đứa uh, hai đứa kia ui đồ ôi kinh ấy ôi phải nóc một cái chết hai đứa luôn trời ơi cái gì đây ôi rồi sao luôn sao luôn sao luôn quay chừng quay chừng quay chừng trời cái ơi toàn bộ hy vọng là về em hết á từ từ bình tĩnh ơi cứ bình tĩnh ơi có cây rồi này phải này à, đây à. còn một đứa nữa còn một đứa nữa ui cái ơi cay mà gắn tím nó ở bên phải nó ở bên phải á cay vâng, vâng, nó ở bên phải cay leo lên đây bình tĩnh không mọi người anh bình tĩnh thôi nha ok của em không bình tĩnh đâu ở trên này thì tính tính chơi gì đây đứng này cam kia kia nó dưới kia nó kia nó nó chuẩn bị chạy lên đó nó chuẩn bị chạy lên đó đó đó đó đó đó cài ơi bình tĩnh cái cái bên phải kìa đấy okay. nó phải là như thế các bạn à rồi ơi mình giết hết bốn đứa luôn nhá ai ai mua anh em giả vờ rồi anh ngầu quá anh ơi anh đủ anh đủ rồi trời mình mà các bạn nên mình mình bảo là mình chơi được là mình chơi được các bạn không tin còn dạ, cái gì vậy cái bắn súng gì vậy em bắn mb 40 mươi mặn xà mới ra cái skin mặn xà mới ra ấy. Ủa mọi người làm sao dùng bông keo vậy từ từ, <laughs> bây giờ bây giờ sim muốn xài bông keo là sim phải set nút nữa à ok mua mua rồi không sao tôi sẽ Đấy các bạn thấy không? Mình bảo với mọi người là mình chơi được là mình sẽ chơi được. À đây nè. Hồi nãy cái bắn ảo vậy mọi người sẽ bắn tụt tụt tụt tụt liên tục. Ui ôi. Bạn thân ơi. Cái gì đó? Chuyên kiếm sinh ra chúng mình. Ui rồi. Trời tôi bắn mù mắt quá anh ơi nó một nó một ui ôi ôi đau đau đau đau mình chạy vô nhà bạn ơi mình nóc mình mình nóc được một đứa rồi anh em ơi cẩn thận nha mọi người cảm ơi chị cảm mười ơi chị Cam môi ơi chị Cam môi ơi ui ôi rồi ôi xong rồi trận này tôi rồi <laughs> Thua rồi mọi người ơi Cái này tôi đảm bảo không kêu luôn trời, Mình giết được 6 kêu anh em ạ à. Trời ơi nhất tìm luôn trời ơi nhưng mà thôi không à, không, cái bạn bạn kia phế lắm ờ, ờ bạn kia phế quá các bạn ơi bạn kia phế quá gì gì mấy bạn phế hay bạn đổ thừa người à, chơi vậy có timmy này mình cùng nhau làm một trận nữa nhá là một trận nữa nào mọi người ơi chúng ta hãy cùng nhau gỡ lại thôi nào let's go ok mọi người ơi và mình không biết tại sao nữa nhưng mà tự nhiên cái trận thứ hai này thì có timu nữa vô đây á mọi người trời ơi mình không biết nữa chứ cái gì cái gì cái gì đó lại trời ơi lại coi thấy chết rồi mọi người vậy là mình phải gánh với con người nữa quay lại đây coi nhìn nè bộ đồ màu hồng sang chảnh luxury công chúa màu hồng phải gọi là công chúa timmy Ồ, wow. im đi rồi rồi ok khinh thường tôi gì trời ơi nãy giờ mình gánh có gọi là cá mui với simmy thôi là mình đã cái bấy hay hay hay hay bà rồi mà bây giờ thêm bà timmy nữa à, bò sữa thấy rồi thấy oh rồi một nó một nó một móc phía sau hai thằng nè à? nó một nha phía sau có hai thằng móc nha phía sau có hai thằng móc nha ôi rồi sim ơi rồi

đây cái hết này cái hết này kìa kìa nó đang bay kìa nó đang ở khu trống kìa bắn đi bắn đi khu trống kìa ôi trời ơi là rồi ô phải what the fuck vậy cũng được bay được nữa hả anh đâu Xem Vai Xem Chúng chúng ta phải đi chung với nhau chứ mà đồng đội mà UDK trời ơi Thôi không sao Thôi không sao Thôi à, thôi, thôi xin xin không sao gì mà tôi tân bà mà Trời ơi, mình nóc hai con bò sữa rồi ờ, Buồn quá đi mà Nhưng mà thôi không sao mọi người Dù sao thì nói gì thì nói thì tất cả tụi mình đều là newbie hết Cho nên là anh em đều chơi là gà mọi người à Đó chính là lý do mình chơi đấu thường à. à mình sẽ kể cho bạn nghe một chuyện rất là vui nè cay gì bạn Hôm bữa mình vô mình chơi Xong cái gặp một đứa nào đó nó biết mình Ô oh, nó kêu chị tí Timmy nè Xong nó giết được mình nó kêu trời Timmy gà cái... Nhưng mà chị Timmy gà thiệt Ui đồ mình thấy nó rồi bạn ơi Ui rồi hai thằng luôn thôi cho nên là mọi người à, hãy gọi là coi video à, của mình theo một cách à, phân này chứ mọi người đừng coi kỹ năng nha mọi người bởi vì nếu mà mọi người coi kỹ năng thì sắp chết rồi rồi ui cái đấy cái rồi cái đấy rồi còn cái con bò sữa rồi Phết mà lớp rồi anh em nha Phết mà lớp rồi nha Rồi nút thêm được là thằng nữa nè Wow ca mùi đắp một tiêu luôn ấy sời ca mùi bất tử trên chiến trường Trình độ chị đầy ngay cả tiền tướng có thằng ở có thằng ở trên ngay chỗ em nè có thằng ở ngay dưới chân này nè em thấy em thấy rồi nóc rồi thấy em thấy rồi núp hả yeah, núp trời núp. ơi mọi người hay quá mọi người hay quá hồi nãy giờ là mình kiểu kiểu giống như là mình đang nuôi á mọi người kiểu như là mình đang giả vờ mình thua thôi đúng không nó xạo nó xạo nãy giờ tất cả tụi mình đều đang gọi là giả vờ thua thôi các bạn à tại vì là tụi mình ít À, thế á Ở đậu xanh Ê tính ra là em có cây MB5 Mình mua thêm cây MB5 chỉ trời ôi Uổng tiền vãi tê Thôi đâu à, Tôi bấm nhầm cái tôi mua thành hai cây Skyline luôn Thà ví dụ như là mình cầm, em, cầm hai cây Vector không nói đây rồi, bơm keo đi rồi mọi người ơi, bơm keo đi rồi. Ok anh em ơi, tôi đã có bơm keo rồi. Mình với Timmy đang chạy vòng các bạn ơi. Ok. Ôi, cái, này, cái map này hay móc, cái map này hay móc ở trên nhà lắm này mọi người ơi. Đấy. Ok, ok. cái này là cái này là bo, cái này là bo, cái này là bo rồi. Ờ. Coi coi kỹ nha, Sim ơi, cẩn thận, cẩn thận. Ok, ok. Chưa ra hết á. Đây này, mình thấy một đứa trên nóc nhà này, còn bò sữa. À. Ôi, rồi. mình thấy ở bên này hai thằng. Rồi xong dạ. à, luôn, Tippy ơi. Một pha, một pha để ẩu của tôi, một pha để ẩu của tôi. Rồi xong luôn, mình đi luôn rồi mọi người ơi. Trời nó trên nóc nhà. Trời ơi. Ờ, thấy à, ai thấy nhà nè. Mình nổ quá mọi người ơi, mình nổ quá tại vì là Mình thấy con ơi bắn xuyên tường các bạn ơi thằng cái nhà lận Cam ơi Trời ơi Ra bắn luôn Cam ơi ra bắn luôn Camui ơi, cố lên chị ơi Chị cố lên, ôi trời ơi Chị cũng đã phải gục gã rồi chị Camui à một nữa Sim giỏi quá, Sim ơi Đúng rồi, rồi xong Sim đi luôn, Sim đi luôn Đi không đem sự phi vụ gọi là dụ dỗ hay không? Tôi bắn tới này là <laughs> Rồi sao rồi, rồi. thôi không sao, nãy giờ diễn rồi, rồi chơi thật này. À, diễn rồi, nãy giờ thử thôi. Diễn rồi nào. Mà. Diễn nhiều quá. Mọi người chúng ta diễn nhiều quá. <laughs> nãy giờ mình diễn hơi nhiều nha Nãy giờ mình đóng vai gọi là nạn nhân thôi nha mọi người Ok bây giờ mình sẽ cầm vector nè mọi người Nếu mà mọi người không biết thì trong bài hát của mình thì có vector tới đây sẽ cân hết Thì bây giờ mình sẽ thực sự là sẽ dùng vector để càng quét Sao có nhiều đứa nó nóc nó mọi người Ê, khai... Mui ơi em đang đạp đầu Mui nè Mui Lên nóc á sao lên nóc còn được rồi đó à, lên... Có một thằng chạy bên trái này có một thằng có một thằng có một thằng có một thằng có một thằng có một thằng Phải Timmy luôn ạ Có thằng nha À một thằng bên này à Tự nhiên đi bắn làm lộ vị trí rồi Từ mình đang rất nó sẽ bọc mình ở bên phải rồi. nó sẽ bọc mình ở bên phải này nha cẩn thận nha sao lên nóc hay vậy Ủa, bà nhảy lên, cái uh, bà nhảy lên cái uh, ờ, bà, nè nè có hai thằng áp sát mình nè trời giời kinh quá ơi. kinh quá bắn kinh quá ơi ơi rồi ơi là giờ mình không tin được ờ tôi nắp hai rồi tôi nắp hai rồi camui giết luôn camui ơi còn một thằng thôi chị camui ơi ơi trời ơi hai thằng luôn các bạn ơi khó quá nó kêu kia bà giết đi xem đã trời ơi bị ấy rồi thôi không sao mấy bạn không nha. sao đâu mọi người chúng ta đang diễn rồi đúng không chúng ta chỉ là đang diễn chúng ta lại chúng ta lại diễn thêm một tập nữa thôi mà diễn nhiều rồi mình diễn nhiều rồi không hồi nãy giờ là mình chưa cầm được cây súng khởi trường sở trường của mình thôi bây giờ mình sẽ nằm cầm cây mb 40 mươi sao lại tưởng tôi tưởng là vector tôi đều sẽ canh hết <laughs> không chị vector là số 2 thôi vector số 2 còn cái cây mà cái cây mà bữa giờ em đang thích là cây à, m bốn mươi nè ờ, sim sim đừng có nhảy lên nóc nhà nó nó nó sẽ biết được vị trí của sim xong nó canh nóc nhà nó bắn á thôi không sao tôi biết cách mà nắp được nắp được ok mọi người mình đang gọi là rất là rất là cẩn thận luôn anh em ơi đây đó là bọc mình bên trái nha hàng rào bên trái có người nè bên trái bên phải luôn bên trái bên phải đều có người luôn ui đầu quá ok hầm máu nè mọi người tím mi ơi tím tím mi tím mi ok thấy nè ok nắp rồi nắp rồi nắp rồi ok thấy okay, ok ok một đứa rồi chết một đứa rồi vô timmy lo chạy dây chị nhà cứu nè ok ok cứu nè cứu nè rồi đất rồi đất rồi. Ôi cứu cứu cứu Camui. Ui. Ôi sao phải tự nhiên Camui đâu trên trên nhà nhảy xuống các bạn. Ôi vô nhà vô nhà nhanh nhanh nhanh hồi máu vô nhà mình nhanh. Mình thấy mình thấy rồi. Bơm keo à. Bơm keo à. Bơm keo với chúng tôi rồi ơi đậu xanh có thằng trên nóc nhà nó nó bắn móc mình mọi người à ơ mình cũng thấy thằng ở nóc nhà đó mà mình đỡ không kịp bên kia bên kia bên kia bên kia trên nóc trên nóc nhà trên nóc camui ơi nóc nhà nào nóc nhà nóc à? nhà ngay chỗ con em nè nó đang quăng bơm xuống đó, đối diện chị à, sao lâu ôi dẹp video luôn quay gì đó các bạn ơi <laughs>